khi quan sát những biểu hiện cụ thể của sự sống trên trái đất, điều gì đã khiến bạn suy nghĩ, băn khoăn hoặc tò mò? À, chúng ta có thể có rất nhiều những cái thắc mắc, ví dụ như là con rắn nhỏ tại sao lại nuốt được những con vật rất là lớn? Hoặc là kiến nhỏ tại sao có thể cõng được vật lớn hơn cả trọng lượng cơ thể nó? Động vật sau khi sinh ra thường chỉ một vài giờ có thể đứng lên chạy nhảy, còn con người thì mấy tháng sau mới biết ngồi, biết bò hoặc là tại sao tuổi thọ của các con vật lại khác nhau đúng không nhỉ hoặc là tại sao thì cùng một à, loài người nhưng mà ngôn ngữ của các cái, cái à, quốc gia lại khác nhau có rất nhiều điều khiến chúng ta băn khoăn tò mò Trước khi vào tìm hiểu văn bản sự sống và cái chết thì chúng ta cùng tìm hiểu một chút những đặc trưng của tri thức ngữ văn ngày hôm nay. Một đặc trưng của văn bản thông tin. Văn bản thông tin là văn bản cung cấp thông tin. Ghi nhớ thông tin bằng các tiêu chí, địa điểm, thời gian, số liệu xác thực có thể kiểm chứng được. Văn bản thông tin có thể lồng ghép với các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận. hai Bản tin Bản tin là văn bản thông tin. Bản tin là các sự kiện cập nhật. Ngôn ngữ bản tin thường ngắn gọn, sáng rõ, đơn giản, Tuy nhiên, để gây ấn tượng mạnh, người viết vẫn sử dụng các biện pháp tu từ, Người tiếp nhận thông tin cần biết đặt câu hỏi. Tác giả của bản tin là ai? Lập trường thái độ của người viết là gì? Các nhân vật, sự kiện, số liệu trong bản tin được sắp xếp theo trình tự nào? Vì sao tác giả lại có sắp xếp đó? Những thông tin có đáng tin cậy không? À, văn bản nội quy, văn bản hướng dẫn nơi công cộng Văn bản nội quy, văn bản hướng dẫn nơi công cộng thường xuất hiện ở những không gian như bảo tàng, di tích, trường học, thư viện, giúp người đọc có thể hiểu rõ các yêu cầu quy định cần được tuân thủ, từ đó có những hành vi đúng đắn phù hợp. Văn bản nội quy, văn bản hướng dẫn nơi công cộng có cấu trúc chặt chẽ, mạch lạc, ngôn ngữ khách quan, chính xác, rõ ràng, dễ hiểu. 4. Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ Mỗi loại phương tiện phi ngôn ngữ có chức năng biểu đạt nghĩa khác nhau. Các số liệu thường được sử dụng để cung cấp những thông tin cụ thể, chính xác. Các đường nối giữa các hình vẽ thường được dùng để biểu đạt mối quan hệ giữa các thông tin, các biểu đồ, sơ đồ, dùng trình bày thông tin một cách hệ thống. Các hình ảnh làm tăng tính hấp dẫn và trực quan của thông tin. Tùy theo mục đích sử dụng mà người biết lựa chọn hai phương tiện ngôn ngữ phù hợp Bây giờ quay trở lại tìm hiểu văn bản sự sống và cái chết. Chúng ta cùng trả lời một số câu hỏi. Dự đoán nội dung cụ thể sẽ được triển khai trong bài viết qua nhan đề và đoạn 1. Chúng ta đọc nhanh thông tin và à, phần đoạn 1 nhé. Chúng ta trả lời, chúng ta dự đoán nội dung cụ thể được triển khai trong bài viết là về sự sống trên trái đất, sự sống của các loài sinh vật trên trái đất. Câu tiếp theo, Việc tác giả tưởng tượng ra một chuyến du hành ngược thời gian có ý nghĩa gì? Chúng ta trả lời, ý nghĩa của chuyến du hành ngược thời gian mà tác giả tưởng tượng ra là giúp người đọc hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành sự sống, sự đa dạng của các loài sinh vật trên trái đất của hàng trăm triệu năm về trước. Câu tiếp, chú ý những thuật ngữ chuyên ngành sinh học được sử dụng trong các đoạn 3, 4 và tác dụng của chúng. Các thuật ngữ chuyên ngành sinh học được sử dụng trong đoạn 3, 4 là bọ ba thủy, quý kỷ bét mi, tuyệt chủng, ổ sinh thái, các loài tiến hóa, vân vân. Tác dụng của các thuật ngữ chuyên ngành sinh học nhằm giúp cho bài viết có dẫn chứng thuyết phục hơn, cụ thể hơn và người đọc có thể thấy được rõ hơn nội dung vấn đề. Câu tiếp sự khác nhau giữa các vật vô sinh và các sinh vật là gì? Chúng ta trả lời, sự khác nhau giữa các vật vô sinh và các sinh vật là các sinh vật có sự sống, chúng phải đấu tranh để sinh tồn, để không bị đào thải, bị chết hay dẫn đến việc bị tuyệt chủng. Các vật vô sinh là vật không có sự sống, là các hạt, các nguyên tử, chúng không cần phải đấu tranh để sinh tồn. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm. Tác giả Trịnh Xuân Thuận sinh năm 1948 tại Hà Nội, là nhà vật lý, thiên văn học người Mỹ gốc Việt. Ông vừa là một nhà khoa học, vừa là một nhà văn. Các thông tin về khoa học vũ trụ được trình bày bằng ngôn ngữ giàu chất thơ. Tác phẩm Văn bản được trích trong cuốn Từ điển yêu thích bầu trời và các vì sao. Đây là cuốn sách có giá trị cung cấp cho người đọc thông tin về vũ trụ, giải thích từ ngữ, khám phá vẻ đẹp của sự sống, suy ngẫm về vai trò của con người trong vũ trụ, mối quan hệ giữa cái đẹp, khoa học và thi ca. Phần đọc văn bản thì chúng ta thấy văn bản có thể chia làm 4 đoạn theo bố cục của bài. Đoạn 1 Nội dung là hai hướng đi cơ bản của lịch sử sự sống trên trái đất. Đoạn 2 là chuyến du hành ngược thời gian về thời xa xưa của trái đất Đoạn 3 là sự thích nghi, sinh tồn, tuyệt chủng của các loài trong quá trình tiến hóa. Đoạn 4 là mối quan hệ giữa sự sống và cái chết, vai trò của chúng đối với các loài trên trái đất. Thế còn đoạn 1 từ đâu đến đâu, đoạn 2 từ đâu đến đâu, đoạn 3, đoạn 4 thì ở trong sách giáo khoa đã đánh dấu rất rõ số 1, số 2, số 3, số 4 rồi. Bây giờ ta hãy trả lời câu hỏi cuối bài. Câu 1. Văn bản sự sống và cái chết viết về đề tài gì? từ việc liên hệ tới những văn bản khác cùng đề cập đề tài này mà bạn đã đọc. Hãy cho biết góc độ tiếp cận vấn đề riêng của tác giả. Chúng ta trả lời đề tài của văn bản là sự sống và cái chết. Liên hệ với các văn bản khác như Hành trình về phương Đông, Muôn kiếp nhân sinh của John Vũ. Từ đó chúng ta thấy được à, tác giả tiếp cận vấn đề sự sống và cái chết từ lịch sử tiến hóa của các sinh vật trên trái đất thấy được mối liên hệ giữa sự sống và cái chết cũng như tầm quan trọng à, như nhau của chúng góc độ tiếp cận vấn đề riêng của tác giả là tiếp cận từ nguồn gốc sự hình thành của tự nhiên từ việc khám phá vẻ đẹp đa dạng của sự sống của các loài sinh vật trên trái đất câu 2 tóm tắt những thông tin chính trong văn bản và chỉ ra à, cách tác giả sắp xếp tổ chức các thông tin đó? Chúng ta trả lời, thông tin khái quát là ở đoạn 1, triển khai thông tin ở đoạn 2 và 3 và khái quát mở rộng thông tin ở đoạn 4. đây là cách tác giả sắp xếp. Chúng ta chú ý các thuật ngữ khoa học, các số liệu dẫn chứng xuất hiện chủ yếu ở đoạn 2, 3 để thấy đấy là đoạn triển khai thông tin. Và nội dung những thông tin chính trong văn bản là đoạn 1 là sự xuất hiện của sự sống trên trái đất theo chiều dọc và chiều ngang. Sự đa dạng của sự sống của các loài sinh vật trên trái đất từ hàng trăm triệu năm trước, sự tiến hóa và tuyệt chủng của các loài động vật thực vật trên trái đất, sự khác nhau của các loài sinh vật và các vật vô sinh. Câu 3. Dựa vào nội dung văn bản, vẽ sơ đồ mô tả quá trình phát triển của sự sống trên trái đất có rất nhiều cách vẽ sơ đồ ở đây cô à, giới thiệu với các em một sơ đồ khá là dễ nhìn Yêu cầu là sơ đồ phải thể hiện được sự phát triển của lịch sử bằng những con số, từ ngữ chỉ thời gian, thể hiện diện mạo của thể uh, cụ thể của sự sống bằng tên các loài. Sau đây là sơ đồ. Sự sống, hướng ngang và hướng dọc. Hướng ngang là sự đa dạng của các loài, thể hiện ở các vật vô sinh, các loài sinh vật. Các vật vô sinh là các hạt cơ bản và hạt nguyên tử. Các loài sinh vật thì có các loài sinh vật, vi sinh vật, các loài động vật, thực vật. Các loài động vật, thực vật thì có sự ừ, loài tuyệt chủng, còn có loài thì tiến hóa. Về hướng dọc thì có sự phức tạp theo tuổi của trái đất. Ngắn gọn thế thôi. Câu 4. Văn bản đưa lại cho bạn hiểu biết gì về mối quan hệ giữa đấu tranh sinh tồn và tiến hóa, giữa sự sống và cái chết, Thứ nhất là mối quan hệ giữa đấu tranh sinh tồn và tiến hóa là mối quan hệ qua lại bổ sung cho nhau. Các loài sinh vật à, để có thể sống thì cần phải đấu tranh sinh tồn, để sinh tồn thì cần phải có sự tiến hóa, nâng cấp bản thân để tăng cường sức mạnh để có thể đánh bại kẻ thù để không bị chết và tuyệt chủng. Còn mối quan hệ giữa sự sống và cái chết là mối quan hệ mật thiết luôn đi liền với nhau. Sinh vật để không phải chết thì cần phải cố gắng giữ gìn sự sống của mình. Sống và chết chỉ cách nhau bởi một tầng giấy mỏng manh không chắc chắn. Từ đây ta thấy mối quan hệ giữa các yếu tố như đấu tranh và sinh tồn, tiến hóa, giữa sự sống và cái chết là mối quan hệ cùng tồn tại, cùng phát triển, không loại trừ nhau, cái này là một phần của cái kia, tương hỗ, phụ thuộc lẫn nhau. Câu năm, Ngoài việc biết thêm các thông tin khoa học về trái đất, bạn còn nhận được những thông điệp gì từ văn bản sự sống và cái chết? Trình bày suy nghĩ của bạn về những thông điệp đó. Có rất nhiều những thông điệp được đặt ra ở đây. À, thông điệp à, nhận được từ văn bản đó là về việc bảo vệ sự sống trên trái đất, bảo vệ các loài động thực vật quý hiếm khỏi sự tuyệt chủng và đặc biệt là thông điệp về niềm tin vào sự sống và cái chết, niềm tin vào tương lai. Những thông điệp xuất ra từ văn bản đều có liên quan đến các vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống hiện nay. Trong môi trường tự nhiên, các loài động thực vật quý hiếm đang trên đà tuyệt chủng do tác động của con người và những à, những thông điệp mà bài viết đưa lên, chúng ta nhận xét đó là những thông điệp hết sức tích cực. Câu 6. Những đặc trưng của loại văn bản thông tin đã được thể hiện như thế nào trong văn bản này? Các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm hoặc nghị luận đã được phối hợp sử dụng như thế nào và tạo được hiệu quả ra sao? Câu hỏi này phải nói là rất là khó. Nó vừa mang tính cụ thể lại vừa mang tính khái quát. Vì vậy mà à, để nghiên cứu trả lời thì chúng ta phải đọc rất là kỹ văn bản và đồng thời hiểu rõ được đặc trưng của văn bản thông tin ta mới trả lời được. Vì nó dài nó khó như vậy nhưng mà ờ, cô rất là muốn làm cho nó dễ hiểu, đó dễ hiểu hơn và nó rất là ngắn gọn thì cô sẽ hướng dẫn ta trả lời như thế này. Đặc điểm thể loại thể hiện qua văn bản thông tin ở bố cục rõ ràng, cách chia đoạn theo luận điểm, mối quan hệ chặt chẽ giữa các đoạn, mức sử dụng thuật ngữ chuyên ngành, văn phong khách quan. Ở đây yếu tố miêu tả có thể được tìm thấy rất nhiều và nhiều nhất ở các đoạn 2, 3, 4 với cách sử dụng nhiều danh từ riêng, Tính từ, động từ, yếu tố tự sự có thể được nhìn thấy nhiều nhất ở các đoạn 1, 3, 4 với các sự kiện, tình tiết, giọng người kể chuyện. Yếu tố biểu cảm có thể được tìm thấy nhiều nhất ở trong đoạn 1, 2 với các từ ngữ như đáng kinh ngạc, thích thú, sợ cứng người. Yếu tố nghị luận có thể được tìm thấy nhiều nhất trong các đoạn 1, 3, 4 với các lập luận, bằng chứng và những câu thể hiện thái độ, quan điểm của người viết, tức là lập luận đấy, ý kiến đấy luận điểm đấy các yếu tố kể trên được sử dụng xen kẽ phối hợp với nhau cho tất cả các đoạn của bài viết câu 7 có thể đổi nhan đề của văn bản thành sự sống và cái chết của các loài sinh vật trên trái đất được không vì sao thực ra nội dung của nó thì cũng như nhau thôi nhưng theo cô thì không nên đổi không thể đổi vì sao không thể thay thế vì nhan đề sự sống và cái chết có nội hàm rộng hơn, khái quát hơn, trừu tượng hơn, vì thế có khả năng liên tưởng sâu rộng hơn. Câu 8. Vấn đề tác giả đặt ra trong văn bản này đã tác động như thế nào đến nhận thức của bạn về cuộc sống? Mỗi bạn sẽ có một nhận thức khác nhau và à, văn bản nó có tác động khác nhau đến các bạn. Nhưng theo cô thì chúng ta nên định hướng như sau tác động của vấn đề mà tác giả đặt ra đến nhận thức của bản thân tôi về cuộc sống là nhận thức được bản thân cần phải trân trọng sự sống biết bảo vệ sự sống của mọi vật quanh ta và mọi vật trên trái đất phần kết nối đọc viết câu hỏi thu thập thông tin về một loài sinh vật mà bạn muốn tìm hiểu trình bày thông tin đó bằng một đoạn văn khoảng 150 chữ chúng ta cứ nên google chúng ta search thông tin về à, loài cá voi thông tin về loài à, voi thông tin về loài sư tử hoặc là hổ báo gì đó nó sẽ có hết ở đây thì cô giới thiệu với các em thông tin về loài rắn và thông tin này thì cũng ở trên mạng chứ cô không tự viết được thì cô không biết nhiều về loài này cô giới thiệu với các em về loài này bởi vì cô rất sợ rắn trong tất cả các loài sinh vật thì có lẽ rắn là loài mà cô sợ nhất các em ạ thì chúng ta sẽ đọc nhé chứ nó giải cũng không đọc đâu cô giới thiệu thôi tổng kết nội dung văn bản bàn luận về sự sống và cái chết của các sinh vật trên trái đất nghệ thuật bố cục rõ ràng cách chia đoạn theo luận điểm mối quan hệ chặt chẽ giữa các đoạn mức độ sử dụng thuật ngữ chuyên chuyên ngành văn phong khách quan kết hợp tự sự miêu tả biểu cảm với phong cách nghị luận nhuần nhuyễn luận điểm rõ ràng dẫn chứng xác thực